Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hổ thật ở Việt Nam bị biến thành hổ giấy tại Mỹ VinFast của ông Vượng bế tắc ở xứ Cờ Hòa Vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, báo chí rầm rộ đưa tin về lễ xuất cảng 999 chiếc xe ô tô điện VinFast sang thị trường Mỹ Buổi lễ diễn ra rất hoành tráng, có ông Phạm Minh Chính tham dự Cứ như là xe VinFast chắc chắn sẽ thành công tới nơi rồi Có thể nói VinFast mời được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và cựu Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và cả Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho thấy sức mạnh của Vingroup trên mảnh đất Việt Nam. Cho đến nay, bất chấp những lời đồn đoán về tình hình sức khỏe và tài chính của tập đoàn Vingroup và cả lời đồn đoán của ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, thì ông Vượng vẫn tỏ ra là ông trùm có thể sai khiến mọi thứ ở đất nước này, mà Thủ tướng cũng không loại trừ. Đây là hình ảnh lễ xuất cảnh hoành tráng của VinFast. Ở Việt Nam, báo chí nào viết bài bất lợi cho Vingroup thì đều bị áp lực phải gỡ bài, chứng tỏ sức mạnh của Vingroup không thua gì sức mạnh của chính quyền. Thậm chí để bác bỏ tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, Bộ Công an đã phải lên tiếng thanh minh cho Vingroup. Đó là một thực tế mà ai cũng nhận thấy. Ở Việt Nam, Vingroup là bất khả xâm phạm, cho nên có người ví von rằng Vingroup là con mãnh hổ của nhóm doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp này có thể hô mưa gọi gió trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng khi ra biển lớn, nó sẽ ra sao đây? VinFast đang là doanh nghiệp thất bại trong mảng xe xăng, tuy nhiên ở Việt Nam nó lại được ca tụng như là hãng xe có doanh số lớn, thậm chí còn lớn hơn doanh số của một số ông lớn trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trong các ông lớn ấy không ai thất bại đến nỗi phải khai tử xe xăng như VinFast cả. Tình trạng kinh doanh ô tô ảm đạm ngay trong sân nhà nhưng hầu như không có tờ báo nào dám nói về điều đó, cũng bởi người ta ngán ngại ông Phạm Nhật Vượng. Việc xuất khẩu ô tô điện sang thị trường Mỹ dù làm lễ ra mắt rất rầm rộ, thì giờ đây nhiều người đã chỉ ra cái bế tắc của xe VinFast tại Mỹ. Đó là việc xe VinFast không sản xuất trên đất nước Mỹ cho thấy việc gọi vốn để xây dựng nhà máy tại Mỹ đã thất bại. Điều thất bại thứ nhì là những rắc rối sẽ xảy ra khi xe VinFast bắt đầu cho bán trên thị trường Mỹ. Và những rắc rối đó là gì? Câu hỏi được dư luận đặt ra. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng hết linh trên đất Mỹ. Đó là nếu mua xe VinFast sẽ không được nhận khoản hỗ trợ 7.500 USD của chính phủ Mỹ cho xe điện, như xe Tesla đang được hưởng. Ngân hàng cũng sẽ không cho vay mua xe VinFast vì họ không biết xe VinFast là loại xe gì không được mua bảo hiểm vì VinFast không có trong hệ thống do xe chưa lưu hành. Nếu xảy ra trục trặc thì không có phụ tùng để sửa vì số lượng xe VinFast trên đất Mỹ gần như không đáng kể. Hầu hết người dân Mỹ mua xe bằng tiền vay và trả góp. Việc bị ngân hàng từ chối cho vay để mua xe VinFast bị xem là một thử thách khó vượt qua. Nước Mỹ là đất nước tiêu thụ xe ô tô hàng năm lên tới con số hàng triệu chiếc. Vậy mà VinFast đưa qua thị trường này chỉ tính bằng đơn vị ngàn xe, chứ chưa tới vạn xe thì xem như muối bỏ biển. Có lẽ số người mua xe VinFast chủ yếu là người Việt tại Mỹ. Họ mua vì bị VinFast lợi dụng được lòng yêu nước mù quáng của họ. Tại Việt Nam, xe VinFast đã từng than hóa tài xế, nhưng xem ra một số người không quan tâm điều đó. Đây là hình ảnh người sống ở Mỹ cho biết mua xe VinFast khó chăm bẻ VinFast chính là con hổ thật ở Việt Nam vì quyền lực chính trị hỗ trợ nó, nhưng khi đến Mỹ thì sẽ chỉ là con hổ giấy. Việc đem quân để đánh xứ người bằng hành trang mỏng manh như thế cho thấy VinFast khó mà vượt qua được những trở ngại. Tại Mỹ, những gì gã khổng lồ khắp nơi trên thế giới sẵn sàng chiến đấu với nhau, đất nước này có lẽ không có phần cho VinFast. Có lẽ VinFast chỉ xuất sang Mỹ để đánh bóng tên tuổi ở quê nhà là chính,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 và chúng tôi cũng đã muốn có bài phân tích để bạn đọc có cái nhìn rộng hơn về vấn đề nghiêm trọng này. Đó là người ta thắc mắc tại sao tất cả các báo nhà nước đều không nêu tên ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm mà lại giấu tên ông này đi. Có người cho là báo chí sợ ông Vũ Đức Đàm, có ý thì lại nói rằng ở trên chỉ đạo giấu tên ông Vũ Đức Đàm và thậm chí có người cho biết ông Vũ Đức Đàm là bất khả xâm phạm. Nói chung có rất nhiều ý kiến băn khoăn. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Thực ra ai cũng biết là một khi trợ lý cấu kết với Việt Á thì đó chính là chỉ đạo của ông Phó Thủ tướng. Khi ông Nguyễn Văn Thịnh bị bắt thì xem như ông Vũ Đức Đàm đã có tội. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra có buộc tội được ông Vũ Đức Đàm hay không mà thôi. Như vậy thì liệu ông Vũ Đức Đàm có phải là nhân vật còn đang có uy quyền mạnh đến mức hiện tại ông vẫn đang là người bất khả xâm phạm hay không. Thực ra tội của Vũ Đức Đam đã được xác định từ ngày 15 tháng 7. Khi đó, kỳ họp của Bộ Chính trị đã xác định ông Vũ Đức Đam có tội. Đến hội nghị Trung ương 6, nhiều người chờ đợi Trung ương kỷ luật ông Phó Thủ tướng này nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Một khi đã bị Bộ Chính trị kết luận thì không thể nói ông Vũ Đức Đam đủ uy tín để làm cho mình thoát tội được chức Phó Thủ tướng của Vũ Đức Đam không có quyền lực quá lớn. Như bình luận ở những bài báo trước, Thời báo chấm D cũng đã đánh giá ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang ở thế thượng phong. Thỉnh thoảng thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại giáng một cú đấm xuống thị trường tài chính, thì ông Phạm Minh Chính lại vất vả tập hợp quân tướng để chống đỡ. Đến ông Thủ tướng còn không thể có quyền uy trước ông Tổng Bí thư thì nói gì đến ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm. Đây là hình ảnh báo chí trong nước không dám nhắc tên ông Vũ Đức Đam. Thực ra lâu nay ông Vũ Đức Đam là con người trung dung, không ngả với ông Tổng Bí Thư mà cũng chẳng ngả về phe ông Phạm Minh Chính. Chính vì thái độ chính trị tránh đối đầu này mà có thể đã làm trong Tổng Bí Thư chưa ra tay ngay. Mặc dù vậy, sắp tới ông Tổng có ra tay với ông Phó Thủ tướng này hay không thì chưa thể biết được. Còn về phần báo chí của những tên tuổi cấp bậc của Phó Thủ tướng thì các tờ báo rất cẩn thận. Họ cần nhận lệnh từ Ban tuyên giáo Trung ương thì mới có thể dám nói ra. Hoặc họ sẽ hóng các tờ báo đầu đàn của Đảng như tờ báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam VTV, Đài tiếng nói Việt Nam VOV hay Thông tấn xã Việt Nam. Nếu những đài này sướng danh ông Vũ Đức Đam thì những tờ báo khác mới dám phụ họa để đăng theo. Thực tế, 5 đơn vị đầu đàn trên chưa có tiếng nói thì các tờ báo khác chỉ dám nói tên trợ lý Phó Thủ tướng mà không được phạm húy. Thật ra, trường hợp của Vũ Đức Đam là chưa có tín hiệu từ bên trên bật đèn xanh cho được phép nói. Đó là cái khổ của báo chí cách mạng, dù nói sự thật nhưng bên trên không cho nói mà dám nói là bị trừng phạt. Có khi cả tờ báo bị trừng phạt chứ không phải mỗi một cá nhân đó. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho xử lý Vũ Đức Đam như thế nào đây? Nhiều người dân cũng đang chờ đợi câu hỏi này. Công cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng vẫn đang tiếp diễn không ngừng. Hồ sơ điều tra đã được lưu trong ngăn kéo. Vấn đề là khi nào ông Tổng Bí Thư ra lệnh thì bên dưới mới dám làm. Trường hợp ông Vũ Đức Đam đang được ông Tổng cất ngăn kéo, chưa biết khi nào ông kéo ngăn kéo ra và đưa đi xử lý. Vấn đề đấy còn phụ thuộc vào thái độ của ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nữa. Hiện nay ông Lê Văn Thành